chơi đi New game can change the difficulty level in game setting à, chọn mức độ à chơi normal hay chơi chơi realistic được nhỉ chơi realistic cho thật chơi Lunatic mình nghĩ là mình sẽ à, mất nhiều nước mắt lắm á hát co hát co được nếu mà không chơi được thì uh, thì chọn lại chế độ mới à, chế độ dễ hơn cái gì đây cái gì F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 này To play different emote using the keyboard press Tìm tắt nhanh 3 F4, F5 để làm gì lúc game lâu phết nhỉ trông đẹp phết đồ họa được đấy chế độ realistic thế là chỉ có một mạng thôi đúng không chơi được chế độ này chắc đổi tên channel sang realistic channel luôn CTOS OS là ký hiệu của hệ điều hành mà đúng không? Uầy, chất nhờ is to bypass Bloom security doors and get inside. Thằng nhân vật chết chơi người rơi phết. Whatever they have on me, it's all bullshit. Profile. and I'm sick of getting harassed for it. All the more reason for a purge. We'll be watching. Try to keep up. By the way, we put this playlist together to set the mood. Hope you like it. Okay. AS WASD Lăn chuột Hay ấn chuột giữa Ship là gì? À chạy cách là trèo và nhảy ôi à mình thấy góc nhìn bao nhiêu độ anh trông mẹ mày hơi phê phê nhở cái blur của nó nó ấy quá ô trèo lên đây đúng luôn này đúng đường luôn này rồi security bảo vệ ok ấn vào đây nó thấy phát chắc chết luôn quá ồ hack được camera luôn đẳng cấp chụp ảnh một hàng chụp ảnh được ba thằng ui được nhở Đột nhập, đột nhập, đột nhập Đây, một thằng trước mặt mình, một thằng dưới này Một thằng ở chân cầu thang Ok, hết rồi Bây giờ thoát ra kiểu gì Set The mobile chain cover Chưa ship ASD e. Mình đang núp ở đây đúng không? thoát ra là gì nhỉ? ESC để thoát ờ, Chuột trái để để chụp Con chuột lăn để zoom Ok Mẹ hack được vào cả camera an ninh luôn Bây giờ làm gì Quay lại đây à Ơ, à, nó không hiện hướng dẫn rồi. Ở à đây. F để cận chiến. Oh my god À, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ơ kìa Tôi lộ mẹ rồi Ủa nó gọi thêm người à ừ. Chết mẹ nó ném lựu đạn uầy, À dùng cận chiến tưởng dùng dao Ngồi luôn nào <laughs> Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy Mày ăn lựu đạn chết giờ chơi chế độ thật quá Một thằng lên cầu thang Đéo biết mình ở đâu Nhà bị báo động này mẹ chết dở Báo đéo là được nhở nhìn thấy không à, trốn vào trốn vào trốn vào không có gì đâu anh dai anh dai quay mặt đi đi anh dai con chó này có nhặt được súng của nó Ui À đây Ô oh, lấy được khẩu súng rồi Em mà chuột phải Shot là bắn Một là súng à Rồi mình phải chạy xuống dưới đúng không Ôi ba thằng bảo vệ vớ vẩn mày à Thật cổ luôn Chết queo Kìa Không ấn được À ấn quy ấn quy ấn quy Thu súng À súng điện thôi Súng điện súng điện súng điện Bảo vệ cho súng điện thôi không phải súng đạn Mỗi một viên à Ok bên này có thằng nào không nhỉ Ê, Mình xử hết rồi Phải đi lên bên trên Không có à Let's go, let's go, let's go Cầm súng trước cho nó chắc Ok Không có pass Cửa bị khóa cho sữa vào để check ấn V để follow data E để close cái gì ấy pick up cái gì ba mấy mét tiền à à đây đây đây đây lên trên e disable đây rồi Một mã để trên này ạ Ok, hack mã cửa nào Uầy, quét vân tay à Quét cái đéo này Phải thôi, hack cửa thành công luôn Ây à Ngầu lòi Mẹ mà lộn xuống luôn ạ à. Oh my god. oh, vào được trong rồi. You're wasting your time. Ui, rất nhiều cam này. He's not in. Gotcha. So that's him. He's got a gun. Is that a problem? oh, bọn nó đang xem thông tin về mình này. Nó thấy mình rồi. Time him. I'm curious. Too late. He's in. Already? Bảo cho hai thằng an ninh này. Give me a real answer. I'm just not that into aliens or video games. It's not just any alien. It's oh, come on. Thôi bảo bảo bảo cho hai thằng an ninh rồi. Oh, oh, Ui. Mày Mày này Cái cung quăng được phết nhở It's retro. The home domain awareness hacker? That retro? Yes. We told you that already? Yeah, I never listened. Từ lục người mấy thằng này Nó có gì à? Về net hack X là hack cam Kìa Hình như quy này chỉ là cái Cái kho đồ của mình thôi đúng không? Một cái cam ở kia Cái cam ở đây này mở Đây, cửa mình cần đến đây Một thằng bảo vệ ở tầng thứ 3 một thằng bảo vệ tầng thứ năm một thằng bảo vệ tầng thứ tư bảo vệ ở bên uh, kia kính ok chả biết là sao còn thiếu thằng nào không nhỉ chìa khóa cho tôi nhìn thấy cam này khóa trong người hay là này à Lục người là gì nhở RFC ờ, Income 82.000 đô là sao Chưa hiểu này, Trăm nghìn đô Ồ thằng này có tiền này uh. À ấn cách để lấy tiền ạ À đây ấn chuột giữa vào Để soi info Xong rồi xem nó có gì thì lấy Ôi bố mày lột hết đồ mày Theo trong người mẹ ôm lắm tiền đấy nhở bọn bảo vệ này trọng bây giờ mở cửa này kiểu gì à đây nó có ấn nút này không được không làm được bất cứ gì cả Thằng này mình chưa lấy à Sao nó vẫn hiện 82.000 ở đấy nhỉ Đã giết người còn lại lột tiền Hết rồi mà Còn gì đâu Lấy mẹ hết rồi À chắc phải đi lên cầu thang quá ơ à không cửa này không đi ngược được này không đi ngược được bắt buộc phải đi tiếp kìa đi lom khom ấy đi đàng hoàng lên file giữa set key unlock phải có chia À chìa khóa ở tận bên này à Uầy Hack được ở tận xa này luôn Oh my god soi cam để nhìn mật mã Nhìn mật mã ở cái máy tính này Vãi cả đái Mẹ đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh Ok lấy được mã rồi qua cửa có tiếng gì ở bên trái nhỉ điểm chúng ta cần lên ở đây Để check cam này chụp ảnh hết rồi thằng bên dưới nữa thằng bên bên kia kính thì không chụp được qua cửa C là gì nhỉ? À, C là khóa à? C là khóa cửa R là gì? Kìa R là phá cái đéo gì? Tầng này không có thằng nào đâu đúng không? <laughs> His deal is Tại hai đứa kia biết mình vào rồi sao? Đây, <laughs> game nhìn chó hai Đạp bánh cuốn, anh chơi chế độ khó nhất đấy Green Mythic đấy Đùa Ờ kìa, à, tự chụp ảnh mình <laughs> Tầng trên mới có Tầng trên nữa có một thằng Tầng 3 có hai thằng à Đây rồi, được, ngay đây, ngay đây Bắn phát sốc đạt, chết này Bắn phát sốc đạt, chết con lợn này luôn Nào, có tiền không cho anh xin Ồ, oh, có pin này à Bên trên Tôi phải lên bên trên à Tầng này hết rồi đúng không Ở đây là máy cái cái cái cái máy tính để mình ấy thôi để mình lấy mã vào cửa thôi thì như tầng này hết người rồi tầng 4 có một thằng Tầng 4 tầng 5 hay là tầng 4 hai thằng nhỉ? Mình đang ở tầng 3 đúng không? Thằng này có mỗi thằng đấy thôi đúng không? trên một thằng nữa ai à ai ai ai không nhìn thấy gì hết anh ơi anh bị ảo giác đấy anh canh lâu quá bị ảo giác anh ơi anh bị ảo giác rồi ôi ôi ôi mẹ thằng ở tầng trên nhìn thấy ạ ui có súng luôn đéo phải súng điện à cứt rồi Anh ơi cứu em Ây, trước khi chết em cho em xin ít tiền anh ạ Mẹ có 77 đô ạ Còn mẹ mày chết với tao Mày Ây da, ây da, ây da, ai da, ây da, ây da Ây, ây, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau Đau anh ơi Anh đéo biết đau à Xin đi tiền anh ơi Ây Ôi Hết, hết, hết điện, hết điện Mẹ đang định trích điện nó mà ha Thế đéo là mình soi bị thiếu người nhở Ở tầng kia có hai thằng À không phải bị bị bị thằng tầng trên nó ấy Nó nhìn thấy Đứng ở cái góc mẹ sida quá Mẹ nhiệm vụ đầu đã như này rồi trên luôn rồi Ồ, hợp lý Cái đéo qua được Thằng này nó đang nhìn Ô mẹ tao mở cửa mà mày đéo biết gì à Thế thịt thằng bên trên chưa <laughs> His deal is he's been hanging around the DedSec IRC and he's got cred. Đi vào giữa là bị lộ ngay on the hardest difficulty. Nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn, or both. Cả đang ở đầu bên kia đúng không? Nhặt tiền sau, nhặt tiền sau, nhặt tiền sau. Hạ à, một thằng. Bây giờ đợi thằng này quay lại đây à? tiền anh ơi Ê Ê ê ê ê hey. Mày em mày lộ rồi Tự nhiên nó Nó mò xuống dưới làm đéo gì Quát sát thì xuống đây nào nữa mỗi thằng này thôi đúng không bây giờ thằng bên kia thôi thằng bên trên nữa thôi hello anh dài Bên này à? Có một thằng bên kia thôi đúng không? Nhà bây giờ mình phải ra check cái cái cái khu bên này trước. bên kia nhìn thấy mình không nhỉ? À, hack, hack, hack, hack, hack, hack. He's done this before. CTOS tagged him as the prime suspect in a high-tech burglary, so... He's done time? Community service. Not enough evidence. Just the word of CTOS's predictive okay, ngồi góc này hack luôn. But once in the system... Always in the system. Holy shit! <laughs> He went for it. You won't have much time before the backups kick in. 여기는 제나. Một thằng bên kia có cần sửa ông ta tắt mẹ điện rồi Làm sao qua được Úi sồi ôi Để chui cống, chui cống, chui cống Chui cống để thoát Đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh He's going in the hot aisle It's at least 120 degrees in there. Trụ cổng điện à? Dã man nhỉ? Hay đéo phải để thoát để để để để để, để, để hack tiếp nhỉ? Ui, đặt bom luôn á. À đéo phải. Ui, mẹ ngồi tư thế này lấy laptop ra hack luôn ạ. À. Vãi trưởng. Ngồi như mẹ mót ỉa vậy. Chui lên bị bắt này à, Tưởng chui lên bị bắt He's in the system. Nobody's gotten that far. This is like the secret cow level. Ok, bây giờ phải thoát ra ngoài à? Access CTOS Bay data À không à, Hướng N này, hướng đéo gì? Hướng Bắc à? Đúng không? Vị trí la bàn Nó đéo nhìn thấy đâu Bây mình phải qua xử thằng này Qua xử thằng này sau qua phòng bên kia Để uh... Ây à Lại chủ động ra đây đứng luôn À đi lên tầng, đi lên tầng, đi lên tầng Hello anh dai Anh ra cho em xin ít tiền Bảo vệ đéo ít người thế nhỉ Có mấy thằng này bảo vệ uh, siêu máy tính này Chết dở An ninh này Để một thằng hacker Chỉ chuyên máy tính mà hạ hụt như sát thủ này là không được ô hết con mẹ người rồi hết người rồi đúng không rồi ok ok ở đây phải mở điện ờ nối đúng rồi còn gì á ở à, đây đây đây số này nối nối sai nối sai nối sai nối điện sai nối điện sai rồi ok Cài chương trình mẹ kiểm soát luôn, à, hệ điều hành luôn CTOS Ta gọi là chim to, hệ điều hành chim to đấy Ok Ô sao lại có thông tin của mình ở đây Warning Cảnh báo gì đây Record Confirm This is bullshit Stop. Gì đây? Fuck. Lộ à? Lộ lộ à th bây giờ mới phát hiện là mình mình bị theo dõi à? Ủa? I could just delete. Ok. Xóa dữ liệu về bản thân à? Ok Bay luôn Coi như người đã chết luôn gonna drop a little back door into dạ the system so I can get back inside later. Mơn que. We got unfinished business. Ôi trời ơi, cốt cốt cốt cốt. Đấy bọn này theo dõi hết mà. Thôi ăn cướp rồi. À đây, đây là nhóm của mình à, đúng không? Nhóm của mình đã, đang theo dõi cho mình đó đúng không? Ấy à. Có một thằng bảo vệ nữa. Bây giờ mình sẽ phải thoát ra. sao rồi sao Trigger ờ, C là sắt shutdown R là, là cái đéo gì đây à làm cho nó nổ để để thằng này vào rồi bây giờ mình mình mình, mình chuồn thôi chuồn chuồn chuồn chuồn chuồn chuồn thôi cái gì ấy tiếng gì ấy từ từ Kéo được rồi, phá hỏng cái này rồi Bây giờ hình như quyền kiểm soát tòa nhà này của mình nó ra ấy Có một thằng đang đi lên tầng à Từ camera đâu rồi nhỉ Mình đang đứng ở chỗ nào nhỉ? Ô, con, con thằng đang chạy lên Tắt điện đi à? Gọi người đến Con thằng chạy lên này từ kiếm kiếm kiếm thêm cái cam để soi kiếm thêm cái cam khác để soi đây rồi một thằng bên trong cánh cửa chụp một thằng chụp có hai thằng được ba thằng dưới hết rồi Thôi Bây giờ mình tắt cái này đi kiểu gì ra Kìa Ê Ở đây rồi Anh trai em xin đi tiền nhé ok kìa Sao nói bò ngay deep mình rồi Ăn cứt rồi Ui hai thằng liền U đồng ấy Mày điên à Cháy Cháy Ôi ờ, thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi xong thôi xong Ai Sao để lộ vào đấy được nhở Bà mẹ nó trốn nó mẹ hết rồi Chụp hết người chưa ta Thiếu một thằng à trên đầu mình hai thằng ở chỗ mình đúng không Ơ kìa Ôi, mẹ lại lộ rồi. Ôi Nó biết mình trong này luôn rồi được Từ từ hạ xong rồi lôi, lôi sát đi kiểu gì ta Hình như phải hạ bằng ổ điện đấy hả bớt một thằng em mới bắn được à loại là một thằng ngoài Yeah. mất dấu một thằng rồi mẹ nhà hồi hộp thế Yeah. xin ít tiền xong chưa Còn thằng nào nữa không ok Ờ, không phải phòng này à? Bên dưới à? fuck Đâu ờ, có thằng ở cửa Đâu rồi Ồ thế là xong à Nào nào nào nào nào nào nào Hai anh dai, hai anh dai, anh dai Ăn, à, ăn, ăn cứt rồi, ăn cứt rồi, ăn cứt rồi, ăn cứt rồi, ăn cứt rồi Uầy, bay được lên luôn á Bị bắt rồi, bị bắt rồi Không phải quân mình à? In 2013, Chicago realized the promise of smart cities with CTOS, a citywide operating system merging big data with surveillance, security and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believed the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points. Như nó đang nói 2013 gì về chương trình chim to OS. And more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of Little Brothers monitor and aggregate your every move, building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant toys, study your children, reporting their play habits back to marketers. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is worth treating. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote. Engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the oh data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. Ok Đây là bạn hay là thù vậy? So, am I in? Am I in? Ui ui. Dit dit dit dit dit. Welcome to DedSec. Welcome to DedSec. Uầy, thằng kia có quả mẹ quả kính ngầu nhỉ, quả mặt nạ ngầu vãi đái á. Khẩu trang gai. Uầy. Yo, you're hot sauce? Yeah, man. Uầy, đây là một nhóm hacker à? Thế à, đang theo dõi thằng này để xem thực lực của thằng này như nào xong rồi để cho gia nhập nhóm ra. And this Casanova is Horatio. Đang có một màn cho hỏi. What's up, brother? What's up, man? It's the crew, huh? It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Shit. You saw Bloom's bullshit. CTOS isn't just regulating infrastructure. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind-blowing. Yeah. Hay là chỉ có nhóm này thôi nhỉ? Mấy, mấy người kia cũng là mấy người đi cắm trại nhỉ? Cái cái cái câu này là cái câu eh, màu đỏ xịn xịn ở Mỹ này đúng không? So what's the fix? Sledgehammers and fire. No. Sledgehammers on fire. Oh, All that data in one place means they can reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house, or your insurance. That's not even the worst-case scenario. All that data in the hands of the government, they'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. Now I fucking know why. Man, fuck it! Fuck it, man. We're hackers. We, we outthink, we out I, I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what what Bloom's up to, man. Show show the world that their personal data is being used to rob them of their fucking freedoms. Fuck. I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Mẹ, có mặt nạ thằng kia cute tét đấy. Hold on. What? He installed the back door, so all we have to do is walk through. Bingo. Hey, man. Do you have the time? Oh, yeah, man. I, uh, I got it. I got it. iPhone 4S à? Night run, isn't it? <laughs> Hey, what, are you, what are you running from the cops? Chuẩn, còn mẹ nó rồi. 2013. iPhone 4S Have a good party. Have a par good party. Fucking king, this motherfucker. Fuck you, Bloom. Mẹ uống có chai rượu say mẹ rồi. in the heat of combat cái gì Ubisoft Edition Ờ, à, chắc là mình vừa mới chơi xong màn giới thiệu thôi Where's my phone? In the ocean where you threw it. <laughs> I don't remember. I was pretty smashed. Hôm qua say rượu ném con mẹ ra biển mẹ thôi. Where? Check your pics and figure it out. New phone Máy đéo camera ở giữa vậy mẹ, Cái cạnh viền thì mẹ Vãi build iPhone 4S luôn mà ở camera lại ở giữa Ôi, đẹp trai phết nhỉ Mẹ lông mi dài này Thôi Có vẻ là hôm nay chơi quả mở đầu đến đây thôi nhỉ Để dành hôm khác chơi tiếp Hồi một tựa game thế giới mở đấy Tha hồ mà khám phá thế giới này Và nhận những nhiệm vụ nhỏ để làm Ok mình hôm nay chơi xong tựa game Watch Dogs 2 phần mở màn nhá Ok Chơi chế độ realistic luôn há thật Ăn mấy phát đạn trên luôn Ok Giờ thì off stream thôi Bye bye anh em Đó, ờ, Tập này được một tiếng Ok Bye bye anh em nhá Anh em nhớ like và follow để ờ, Theo dõi mình Mỗi lần live stream tiếp theo Uầy, mày lấy được cả info của thằng lái xe buýt luôn Đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao Bye bye, bye bye